Vâng, chị, uh, xin chào anh em nhé Đấy, cái video này tôi lại tiếp tục giới thiệu cho anh em về cái bộ đồ chơi tài xỉu mà nó giúp cho anh em Đấy, anh em đến sân chơi thì anh em sử dụng cái bộ đồ chơi đấy anh em đi chơi tài xỉu hay anh em đi đánh tài xỉu bịp thì nó có hiệu quả khá là cao cho anh em nhé 7 80 phần trăm cho anh em đấy thì cái bộ đồ chơi ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em review nhanh cho anh em cái bộ cái bộ ờ, đồ chơi tài xỉu này Đấy. thì có những anh em nào chưa biết thì anh em có thể là xem hết cái video này anh em alo cho tôi và số điện thoại hiển thị trên màn hình Đấy thì khi anh em đến thì tôi sẽ tư vấn cho anh em rất là nhiều những cái đồ chơi khác nữa nó, nói chung là nó sẽ phù hợp với sân chơi của anh em Đấy. thì cái bộ đồ chơi ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là cái đĩa tài xỉu âm dương nhé đĩa tài xỉu âm dương Đấy đĩa tài xỉu âm dương thì cái đĩa tài xỉu âm dương này nó còn gọi cách khác đó là đĩa hai chiều đĩa tài xỉu hai chiều đó. thì cái ờ, đĩa tài xỉu hai chiều hay là gọi gọi là đĩa tài xỉu âm dương này cái cách chơi của nó như nào Đấy, cách cách chơi của nó như nào và hiệu quả của nó ra làm sao thì anh em nào chưa rồi thì anh em biết rồi Đấy, nó rất là hiệu quả cho anh em còn anh em nào chưa biết thì tôi sẽ giới thiệu luôn cho anh em cái đĩa tài xỉu âm dương hay còn gọi là đĩa hai chiều nó là cái đĩa gồm có hai đầu một đầu là âm một đầu là dương Đấy. một đầu là âm dương một đầu là âm một đầu là dương thì nó tương đương với một bên là tài một bên là xỉu thì khi anh em đi lắc tài xỉu đấy, khi anh em lắc tài xỉu anh em chỉ cần biết một điểm đấy, biết một điểm của cái đĩa đấy nó về cái gì ví dụ như một điểm ví dụ điểm này nó về tài thì cái điểm đối diện phía trên đấy, nó sẽ là điểm xỉu nó sẽ là về xỉu đấy, thì anh em đến sân chơi thì anh em không cần phải đánh dấu đấy, anh em chỉ cần nhớ cái điểm này thôi là anh em lắc đấy. thì à, cái bộ này cái bộ đĩa tài xỉu âm dương này đấy, nó cũng như vậy thôi đây tôi đã đánh dấu tôi đã đánh dấu sẵn đấy một đầu âm và một đầu dương nhé một đầu âm và một đầu dương thì à, khi mà anh em lắc về phía đằng à, đằng này đây nhé thì tôi lắc phía đằng này thì nó là tài thì chắc chắn rồi phía đằng kia nó sẽ là xỉu đấy, lắc chúi hột về phía đằng trước thì nó sẽ về xỉu đó cái cách chơi nó rất là hiệu quả Đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em Đấy, test cho anh em năm ờ, bảy chén cho anh em xem thấy là cái hiệu quả của nó tất nhiên rồi cái này nó làm ở cái tỷ lệ là 70 phần trăm anh em nhé làm tỷ lệ 70 phần trăm thì khi mà anh em dở hột ra khi anh em dở hột ra như này thì nó không có tiếng động hay không có lung lay hay là cái bộ hột này nó không di chuyển Đó. thì là anh em làm ở cái tầm 70 phần trăm là ok Đấy, và thứ hai nữa là cái đĩa này đây. cái đĩa tài xỉu âm dương này đây nó rất là đẹp rất là đẹp và mỏng đây. anh thấy không rất là mỏng luôn đấy. và cái và cái tiếng kêu của nó nữa cái tiếng kêu của nó thì là nó so sánh với cái đĩa đĩa bình thường đĩa chợ thì là nó xem xem tầm 8 à, đến 10 8 10 nhé bây giờ tôi vào tôi test cho anh em đang bị chén để cho anh em thấy hiệu quả của nó thì đây là cái cách đánh tài xỉu hay là anh, anh em đi bịp tài xỉu bằng cái đĩa tài xỉu âm dương này hay là đĩa tài xỉu hai chiều này thì nó rất là hiệu quả cho anh em Đấy, nó nó cho anh em luôn luôn anh em giành chiến thắng Đấy, nó giúp cho anh em luôn luôn anh em giành chiến thắng Đấy, thì bây giờ tôi test cho anh em Đấy. khi anh em lắc vào đây nó sẽ là xỉu thì anh em lắc như thế này thì nó sẽ là tài Đấy, nó rất đơn giản thôi ok tài tiếp tục tài này đó tiếp tục tài này đấy thì cái chén này bị phản đấy, cái chén này phản thì anh em nói chung là cái này không thể tránh được rồi phản thì không thể tránh được xỉu này đấy. xỉu tiếp tục này đấy. không thích xỉu nữa lên tài này đó không thích tài nữa xuống xỉu này đó giữ xỉu này Đấy, cái chén này lại phản giữ xỉu lại này đó. Đấy. Đấy. cái bột đi kêu rất là ok anh em nhé Đấy. Đấy. xỉu đó đó chính là cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp cái um, bộ đĩa tài xỉu âm dương hay còn gọi là đĩa hai chiều Đấy, nó giúp cho anh em đi đánh tài xỉu bịp đi chơi tài xỉu bịp nó hiệu quả nhất Đấy, đây là cái cách đánh tài xỉu bịp hay là cái cách bịp tài xỉu nó hiệu quả nhất 2020 này anh em nhé thì anh em nào muốn sở hữu cái bộ đồ chơi này Đấy, thì anh em cứ đến cơ sở hoặc là anh em có thể đặt đĩa đặt đĩa tài xỉu âm dương anh em đặt đĩa thì anh em cứ kết bạn zalo với tôi rồi anh em chụp ảnh đĩa của anh em rồi anh em ờ, gửi cho tôi tôi sẽ làm đúng vào cái đĩa như của anh em Đấy, 80 đến 100 nhé Đấy, thì video này tôi làm đến đây hết chào tạm biệt tất cả anh em hẹn gặp lại anh em ở clip sau